cha đặt lại tâm cảm từ thua ấu thơ tâm đã mơ về hơi ấm tay mẹ sẽ có ngày tâm thân này tìm ra lối thoát về nơi ấm mềm sinh ra trong gia đình phố tôi không thương mình thương tôi cho thân phận đời có tấm vui che xa đã ở đồng quê bát ngát nhà kia có hai chị em tên được cha đặt là tâm cắm từ thua ấu thơ tâm đã mơ về hơi ấm tay mẹ sẽ có ngày tâm thân này tìm ra lối thoát về nơi ấm mềm xin ra cho gia đình cô ta không thương mình thương tôi cho thân phận đời có tấm vui che xa đảo giống che la cả không có tâm ai trời ơi con cá một tấm lấy hơi cá tôm một mình cám ấp ông trên công về nhà tâm mới chớ lo hạnh phúc sẽ đến với người thật thà Ôi